Xin chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái ờ, series về các cái đồng coin. Mình tiếp tục làm cái ờ, phần 2 của cái trang ờ, fauketcrypto.com kiếm những đồng BTT. Và ngày hôm nay thì trang fauketcrypto.com đã bổ sung thêm những cái đồng coin BTT BitTorrent để cho chúng ta rút. Thì mình làm clip này để thực hiện rút những cái đồng BTT cho các bạn xem. đầu tiên thì mình sẽ mở cái ví chốt wallet của mình ra Đấy, chốt wallet của mình Đấy. thì mình sẽ tìm đến cái phần uh, BitTorrent này BTT mình bấm vào mình ấn vào cái chữ nhận tức là nhận cái đồng uh, à, BTT các bạn mình sao chép cái địa chỉ ví uh, à, BTT của mình tiếp theo mình sẽ mở lại trang Faucet Crypto mình ấn vào phần ba gạch mình kéo xuống dưới cùng à, dưới cùng thì sẽ có chữ rút tiền là tiếng Việt còn nếu bạn để tiếng Anh thì sẽ ghi là withdraw mình bấm vào withdraw rút tiền tiếp theo chúng ta sẽ tìm đến cái đồng coin chúng ta cần rút thì trong cái clip này là mình à, rút đồng BTT nên mình sẽ tìm đến đồng BitTorrent BTT đây các bạn nhìn này nó được ghi chữ là được nấp đầy này tiếng Anh là full đấy đây mình sẽ ấn vào chữ là withdraw là rút tiền Đấy, thì nó sẽ báo là cái tài khoản của mình là được rút tương đương với khoảng 15 đồng BTT. Đấy, mình sẽ dán cái địa chỉ ví mình vừa copy ở bên uh, ờ, ví chốt vào đây. Đấy, mình sẽ dán vào đây. Đấy. Đây nó có thông báo rõ này, bạn sẽ rút trực tiếp về ví của mình. Đấy. Lưu ý là không rút vào các ví như Micro Wallet, ví Payer, ví Exchanger là các cái đấy là nó không hỗ trợ. Đấy, thì bạn có thể rút lên sàn à, các cái sàn để bạn bán hoặc là bạn rút vào ví chốt thì mình thì rút vào ví để mình chữ đấy khi nào được khoảng vài ngàn cái đồng BTT thì mình mới bán à, mới ấn vào chữ rút tiền đấy đây các bạn cùng uh, kiểm tra nhá đây là 15 đồng BTT này đấy thì báo là hoàn thành rút tiền thành công mình đợi trong khoảng độ uh, một phút mình kiểm tra lại cái ví bây giờ mình quay lại cái ví BTT đây ví của mình đang là có 129 đồng BTT à, mình cùng loát lại cái ví này đó các bạn để ý đây thì vừa nãy là 129 đồng BTT, giờ đã là 144 đồng và đây nó báo ngay là hôm nay đã nhận 15 BTT đấy thì đây ờ, là một cái link phụ của mình thôi chứ còn mình có một số cái link khác nữa mình cũng vẫn đang thực hiện để thao tác à, kiếm cái đồng ờ, BTT rồi thì à, qua cái clip này thì à, mọi người nó an tâm là chúng ta có thể ờ, kiếm coin ờ, kiếm xu trên Pocket ờ, Crypto và chúng ta rút ra thành đồng BTT một cách rất là nhanh chóng à, không hề bị scam lừa đảo hay gì cả cái đồng BTT đã vào ví của chúng ta đây nó đã được tương đương với khoảng 0,7 đô đấy thì chúng ta có thể là đưa lên sàn này chúng ta bán bất cứ lúc nào còn cách tạo cái ví chốt thế nào cách đưa lên sàn bán thế nào thì hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip tiếp theo vì trong khuôn khổ clip này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách à, đăng ký ờ, một cái ờ, link của Phong Pocket Crypto cách ờ, xem quảng cáo để kiếm xu sau đó đổi xu ra đồng BTT và cách rút về ví để giữ thế nào rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo chúc các bạn kiếm được nhiều đồng BTT nhé các bạn nhé các bạn nhớ ấn nút like subscribe và chia sẻ nếu thấy hay